Câu chuyện, đứa trẻ, dốt nát, cũng có thể giành được thành công. Ngay từ khi còn nhỏ Peter làm việc gì cũng chậm chạp, lề mề hơn những đứa trẻ khác. Bạn học luôn chế giễu Peter là người dốt nát, thầy giáo thì nói ông không chịu cố gắng. Dù ông đã cố gắng làm tốt, thay đổi bản thân mình nhưng không bao giờ làm được. Đến khi ông lên lớp 9 thì bác sĩ mới phát hiện ra là ông mắc chứng phát triển chậm. Tốt nghiệp trung học ông đã đăng ký vào học tại một trong 10 trường danh tiếng trong thành phố. Ông cứ nghĩ rằng chắc trường sẽ nhận mình thôi nhưng cuối cùng ông không nhận được giấy báo nhập học nào cả. Sau này ông đọc quảng cáo có viết, chỉ cần nộp 250 đô la thì bảo đảm sẽ có trường đại học nhận bạn. Cuối cùng ông đã bỏ ra 250 đô la và có trường đại học gửi giấy nhập học cho ông thật. Nhận được giấy nhập học ông liền nhớ ra một bài báo viết về trường đại học này, đây là một trường trường đại học không đủ tư cách. Chỉ cần phụ huynh có tiền thì sẽ không lo là không được vào học. Lúc ấy ông chỉ nghĩ mình cần phải chứng minh cách nói sai lầm này. Học năm thứ nhất ông được chuyển đến một trường đại học khác. Sau khi tốt nghiệp đại học thì ông bước vào nghề kinh doanh bất động sản. Năm 22 tuổi ông đã mở một công ty kinh doanh bất động sản cho riêng mình. Từ đó trên bốn bang của nước Mỹ ông đã xây dựng hàng ngàn khu chung cư, có đến gần 900 cửa hàng và tài sản lên đến hàng trăm triệu USD. Sau này ông chuyển sang làm ngân hàng và còn làm thống đốc ngân hàng. Là một đứa trẻ dốt nát thì tại sao ông lại giành được thành công? Ông đã nói nguyên nhân mình giành được thành công như sau, thứ nhất là mỗi người đều có mặt mạnh của mình có người biết viết có người biết tính toán có việc đối với người này rất khó nhưng đối với người khác lại dễ như trở bàn tay điều quan trọng là phải làm việc phù hợp với bản thân mình không nên làm theo người khác việc mình không làm được như vậy mình sẽ phải trả giá cả đời vì việc quá khó khăn ấy thứ hai là ông may mắn có được bố mẹ rất hiểu nhẫn nại và yêu thương con vì khi đi thi có số bài tập người khác chỉ làm có 15 phút là xong nhưng tôi thì phải làm tận 2 tiếng đồng hồ. Nhưng bố mẹ không bao giờ mắng mỏ ông vì điều đó. Với bố mẹ thì chỉ cần con cố gắng hết sức là được rồi, đó chính là mục đích của họ. Thứ ba, tôi không bao giờ cạnh tranh với bạn học. Nếu bạn học vừa cao vừa to, chạy nhanh, còn tôi vừa thấp vừa bé thì làm sao mà chạy thi với họ được chứ? Biết mình phải dừng ở đâu vô cùng quan trọng. Tôi đã từng hỏi mình hàng ngàn lần, tại sao người ta học hành dễ chịu đến vậy? Tại sao tôi không bao giờ trả lời được? Tại sao tôi luôn kém cỏi như vậy? Khi biết được căn bệnh của mình thì tôi đã nhận được sự giải thích và yêu thương của mọi người. Hiểu được mình và môi trường xung quanh vô cùng quan trọng. Triết lý nhân sinh, cần phải làm việc thích hợp với bản thân mình, không nên đón ý cho vừa lòng người khác mà làm việc khó đối với mình. Một khi đã phát hiện được cái tôi thì cần phải làm hết sức, cần phải hiểu được bản thân mình và môi trường xung quanh, biết cách dừng đúng lúc.